Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất ba mặt tiền Ngô Thị Sĩ phường 4, diện tích 500m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Nam, Bắc và Tây Nam, đường xe máy, cách đường lớn 50m, cách chợ Đà Lạt 2,5 km, đất bằng phẳng, giá 4,5 tỷ đồng. Nhà cao thắng phường 7, diện tích 70m2, mua bán vi bằng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu nhà 2 gác, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Gần trung tâm, cách Hồ Xuân Hương 2 km, giá 1,7 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, Cách quốc lộ 20 khoảng 1,5 km, cách Hồ Xuân Hương 12 km, view quạt gió thoáng mát, bán kính 2 km có chợ, trường học, cây xăng, giá 4,75 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 145,5 m2, 7 x 20,1 m, sổ xây dựng phân quyền, hướng Bắc, đường ô tô. Gần quốc lộ 20, chợ, trường học, cây xăng, cách Hồ Xuân Hương 10 km, đất bằng phẳng, dân cư đông đúc, giá 3,45 tỷ đồng.